Dạ, Phú Cần Thơ xin à, kính chào cô chú, anh chị và các bạn nha Hôm nay thì à, có dịp à, đi ngang qua đây Phước ghé thăm lại anh em của Bảo với bé Ngân Con của Vọng đó à Bảo kìa Bảo đang chạy xe Đang chạy xe Đang chạy xe hả con <laughs> Con chào cô dạ. <laughs> đạp cho xe chú Biết ai không? Biết ai không? Nhớ không? Ai? Chú tên Phước Đâu, đạp cho chú coi coi Ồ, oh, giỏi vậy ta Ừ, ừ, ừ Dạ Trời rồi giỏi ha, đạp xe đạp Trời ơi, Ngân bữa nay mặt đỏ chót luôn ừ, mới, mới, mới nói. Ngân ơi ừ, Đậu đó Ngân, đậu đó Ngân, đậu đó ừ. Đậu đó ừ. Trời Ủa, ủa sao bữa nay mới đây đỏ con mắt đồ hết trơn vậy bà? bữa nắng quá trời con ờ. Ừ nắng quá trời cái không biết sao nữa Nè ở sau lưng cũng đỏ là bị nằm gối á Dạ Nằm bữa nay chắc cỡ 2 tiếng đồng hồ à. Buổi trưa đâu có ngủ đâu Nắng quá ẩm cỏ đi chơi vòng vòng vòng vòng đi không nè nhưng tôi vô lại xúc mồ hôi luôn ngực ừ, quá trời luôn rồi. tôi vô liền thằng dây ôi dây mới vô ô nhưng mà mày mày hồi đó quá trời luôn rồi trời thì, à, đang nghe nhạc hả để anh hai nè à cho bảo nó nghe hả bảo đó rồi à, à <laughs> tắt cái tắt cái điện thoại đi con để hồi nó còn có dính bản quyền nhạc nữa à. ủa hình của mẹ nó hay vậy ừ hình của mẹ cài nhỏ đó à, cài lúc ờ, bảo nhỏ bảo đó phải không nhỏ đó trời biết rồi trời đó. hai mẹ con đó vậy mẹ vậy đó là mẹ của con ừ. đâu mẹ con đâu mẹ con đâu bảo vô chợ nó vô ngõ hả? hả hình này là phải mẹ con không đâu mở lên coi phải mẹ con không không nó cũng hỏi mẹ nó mẹ sao mà đi lâu không về vậy ngoài mẹ con không có về ở đâu nằm bệnh viện cái gì à hôm nó hỏi nó sao mẹ đâu không về à? mấy ngày nhớ mẹ hả gì con dạ hỏi mới hỏi hôm nó con mới hỏi hôm nó mẹ chưa hết bệnh sao gì rồi. rồi con biết mẹ con đi đâu không hả nói mẹ chú đâu? phước nghe mẹ đi đâu con mẹ đi đâu nói chú phước nghe hả mẹ đâu nói đi Mẹ nằm bệnh viện ở đi đâu hả bảo nói đi con nói đi chú phước quen mà có lạ đâu nói đi con nên mẹ đi đâu mẹ nằm bệnh viện cái gì hả <laughs> sao không nói sao hôm con hỏi ngoại á à ờ bữa hổm nói với phước là con thích ăn bánh không đó có đó ừ à liêm à, đem, đem à, bánh vô đi à, liêm đây đem để đây luôn nè ừ rồi sách cái, cái xách tải luôn với bịch kia vô luôn bịch quần áo luôn bữa nay mình ngồi trước đi cho nó mát ở đây mấy cho con bánh phải không dạ đi con dạ ừ ngoan đi Bảo năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Nói chú Phước nghe coi. Hả? Nói đi con. 5 tuổi. 4 tuổi mấy rồi, nói đi con, nói chú Phước đi. Bữa nay quá trời luôn kìa. Ngân bữa này cũng thầm quá trời, không chịu ngủ luôn. Hôm qua cái ờ, chú bán mua da trai đó, cái, dạ. Ờ, cái, cái, chậu bông này nè. Cái ờ, cô cô gom bán được 3 kg da trai được 15 ngàn. Dạ nè à. có đồ mới cho con nè đó cảm ơn chú đây con cảm đồ mới nữa nè đó thấy chưa đó đồ này à, của à, đồ chai ừ. đồ con chai này không biết có đồ có của ngân không nữa hay đồ của bảo không của cái cô mà bữa hôm gửi đó rồi cổ gửi thiếu đồ của bảo đó bữa nay gửi cổ gửi thêm đó à, quá trời luôn quá trời luôn rồi ha ừ. nè y này gái nè chắc ngân nè này ngân ơi đây mở ra coi thử nha <laughs> đây đẹp nào mở ra thử coi rồi của ngân này đó cô chữ thương quá trời luôn gửi đồ cho ngân nhóc luôn quá trời bộ này xinh dữ trời à. ơi bự à. vậy vừa á cái gì đó mới mới chụm lên ừ vậy ừ vậy trời ừ vậy ừ vậy ừ vậy trời cái quần dài kệ đi cái quần này chắc uh, đi luôn thấy chứ uh, cỡ dài tháng nữa à yeah. Dạ. năm nữa đổ lại à là mặt dừa hết trơn cái cái chú bắn ve chai nó kể cho con nghe nè, để chú gom hết cái tiệm tạp quá cho con luôn á ăn từ từ quá bà trời. dặn uh, cho cho cho nó ăn từ từ thôi ha ừ. chia cho bạn ăn với nha thì đó bạn này nè trời ơi từ từ ăn nhiều xuống răng á một thùng luôn á để nói chút phước nghe nè người ta lớn rồi nó kêu bằng em không à cái này cái gì biết không cái gì con cái gì cái gì cái gì biết không cái gì biết không sữa sữa gì à, nè con thích uống sữa nào sữa nào sữa này phải không ừ. rồi ơi. đây nha đây chú Phước để đây cho nha đây chú lấy rồi con uống nha có cho bạn uống không cho bạn ở đây uống không hả cho cho, cho nói chú nghe ơi nói cho nói lớn lên có cho cho, cho ha à, cho có cho ngân uống không hả cho ngân uống không con có cho ngân uống không nói đi rồi bắt đầu nó nói nghe. nó nói ngân đâu có uống sữa này được cái này sữa này của ai mà dám nói vậy đó bữa hổm có nói rồi nó cho em Đây, uống chú với tháo ra im vô luôn còn uống thử nha cái điện thoại nó chắc của vọng ờ, ờ, để lại luôn để lại à? cho bảo luôn nè ừ, rồi của cô cô cô cô của mẹ bảo của ờ, mà của cô đó cũng của của mẹ nó cho luôn đó nè nè con nè con nè chú cho nè cho con uống cái lớn đi lớn này. cho tao uống cái lớn đi kìa à uống cái lớn đi ha à, uống cái lớn đi Milo đi hồi, hồi, hồi chưa cũng cho Milo hết bịch rồi mua bên à. đây nè bịch 5 ngàn Ồ. ừ mua bốn bịch cho bà cốc bịch với bảo hai bịch với mụn sữa nhân. của uh, sữa của uh, ngân thì ờ, còn nhiều bởi vì không có mua nha dạ, còn còn chuyến này uh, ưu tiên cho bảo cho bảo trước nè con nè chú gửi nè cảm ơn đi cảm ơn chú ừ, à? vậy đó ừ. Dạ. ở đây nữa nè bánh nữa nè nhiều lắm này nha dạ, dạ. con ăn gì thì con lấy từ tận ăn trong đây còn sữa nè đó nè sữa nhiều lắm sữa chú mua thêm ờ, còn ờ, nói chung là nhiều loại lắm thùng luôn con mua thứ ít ít rồi bánh có, ờ, có loại này nữa nè cái này su su à su su nữa cái bánh đó bảo thích ăn lắm á rồi với lại xúc xích lắc đó, biết cái này không rồi nói gì con biết không dạ cái này cái gì xúc xích xúc xích gì xúc xích con heo ờ, <laughs> con heo ha à. đây chú tháo vào cho con luôn cho bạn luôn chia ra ăn nó ăn rất nó nè. quen rồi nó ăn nó chia bạn không nó không ăn ngay ừ. ngày đi nè con bé đâu rồi hồi nó chia cho bạn nha bé chắc cầm hộp sữa chạy đâu rồi y rồi cái này cái này oh, sao, sao, sao? cái này sao con ăn à. được cái này là con phải làm gì đâu khui cho chú coi ơi khui làm sao khui cho chú phước xem ơi nè khui ra làm sao như bình thường con ăn là con ăn sao hả ăn sao? khui đi con ăn, ăn cô sao? khui ra thử ơi sao ăn sao có cái muỗng hả chỉ có bột nêm nữa nè có. bảo đâu có biết ăn ở đó đâu khui nó khui không đang khui làm sao cái này chú cũng không biết khui nữa này khui sao ta chọt vô đây hả khui sao Ủa? khui sao bảo chỉ chú ơi con nói <laughs> này thôi nhắc à Chắc giờ bà à, ngoại ngoài kìa bị gì mà lần ăn nó kêu bà ngoại khui cho không á nó <laughs> giờ mặt vậy ngoại hoài kìa vậy hả ừ. giật hả Rồi. đó ai biết đâu mình khui không biết đúng cách không trời sao nhìn cái kỳ quá à? vậy Ê, chết trời thôi nè nè đặng lên nè nó cảm ơn cậu đó con vâng. cảm ơn nè ăn thử đi. ừ, ừ. nè con nấu qua có gì ăn ờ, chung với uh, với bảo, với bảo. bảo cái đó bạn gần nhà hả gần nhà nè con dạ. Ờ, của ờ, cô này nè cháu cháu của cô này nè sau lưng này nè này nha à, bánh xúc xích đủ hết kẹo nói chung là chú uh, mua nhiều lắm Đó. Dạ. chia ra ăn ăn này chắc là cả tháng hơn không không hết nữa dạ, nói chung bà cũng để ăn từ từ nha bà dạ. con sợ là sợ bị ăn ngọt nhiều quá súng răng bị nói chung là nó cũng ăn nhiều quá không tốt quá ừ, ừ. như là buồn miệng thì lấy ăn bánh gạo cái nào bà dùng được thì bà cũng dùng luôn với cô á vậy ờ, nó cũng ờ, dạ. bà ăn thì nó cũng ăn luôn. Dạ, rồi kèm theo đây uh, tả nữa. Tả, tả. Tả bữa hổm cũng có đem xuống tính cho Quọng nằm ở nhà cuối cùng người bà bà hưởng hết trơn luôn, Quọng có nằm được đâu. Bữa mà đem đi cái bữa đó rồi bữa đó em em mất luôn đó. Dạ. Đúng, thì cái này thì giờ con mua thêm nè. Ừ này quên không phải mua mà là của mạnh thường quân gửi gửi ừ. con mấy thùng á rồi con đem ra chia ra thay mặt à, mạnh thường quân cũng cảm ơn nhiều không biết nói gì hơn bây giờ cũng nhờ mấy chú mấy cậu ờ, giúp đỡ cho bé ngân với ờ, bảo với ờ, với hai bà với bà lão nằm chỗ nữa với bà ngoại đi cũng có mần gì có tiền đâu con cũng nhờ mạnh thường quân giúp đỡ thôi là bà cháu không biết sao đâu <laughs> cũng khổ dữ lắm ừ, ừ ngân ơi cưng nói à ừ. cưng nói à ngân thì có khóc không bà không đâu ngoan lắm ngoan lắm hả có Ờ, sữa pha không kịp thì hơi khóc chút xíu thôi rồi à, sữa bú rồi no rồi nín thinh vậy đó à. cân rồi mới cân hồi trưa nè được năm kg rưỡi nè ồ à, ừ. tính ra bao nhiêu ta 3 tháng cho 3 tháng mấy ba ờ, mươi này nè mới ba tháng rưỡi 30 nè. là ba tháng rưỡi à, năm 5 kg rưỡi rồi hả 5 kg rưỡi rồi ồ ừ ừ cưng quá à ừ quá à muốn nhắn tôi vô tới cái pu nằm đó suối vậy con rồi tết tết ờ, tết ờ, dân tộc mình ờ, qua chưa bà hay là bữa nay ừ, đang bữa nay bữa nay bữa chứ ngày mai bữa nữa bây giờ à. ngày mai cúng cúng ở nhà một mâm rồi cái à. ghi tên đi họ mấy người mất đó à. rồi mình đem đi chùa cho mấy ông chùa ông đọc kinh như là ông đưa tới nơi tới chốn cho mấy người mất kia đó dạ rồi mình đem một mâm một mâm ở đây rồi mình đem cảm ơn côn đem đi chùa nữa à. ừ nhưng mình cho tiền một mớ nữa ví dụ như mình à. cho vài trăm vậy đó cho ông à. lục rồi ông cũng đục kinh rồi cho con cháu mình xuống à. dưới có tiền xài vậy đó à rồi rồi tới ờ, bữa mấy tới dạ để đó đi bà à. rồi ờ, tới thì bữa nay là bọng được nhiêu ờ, nhiêu tuần người ta bữa nay nữa hả hả bà được cô chứ cũng quên rồi làm thất được mấy lần rồi tới nó mất bữa thứ hai thứ hai thứ mà, hai mà bên, bên bên cái bên cái người dân tộc mình cũng làm thất giống như người uh, kinh đồ bình thường phải không thì đó từng. làm làm đám làm, làm từng chín ngày đó rồi đó qua rồi đó ủa từng 9 ngày hả? Có 9 ngày thôi à. Ngộ vậy không phải làm uh... trăm ngày nữa. 9 ngày làm lần rồi 100 ngày làm lần, làm lần là có hai lần thôi. Có hai lần thôi rồi cái chừng tới nữa tới giáp năm mới làm lần giáp năm. À, giáp năm là dỗ. Dỗ đúng rồi. Ủa đó. vậy là nó khác cái người kinh người kinh là ờ, bốn bốn mươi ngày phải không? À, 49 ngày. 49 ngày. 7 7 tuần 49 à, ờ, ngày. Còn ờ, cái bên dân tộc mình là chỉ có làm à. chín ngày làm lần với trăm ngày. trăm ngày với tới đám dỗ là làm lần, đám một năm à. làm lần nữa thì gọi đó, nó nhiều đó. đó vậy là không có không có làm à, thất tuần nhiều bốn chín ngày mà chỉ làm à, kiểu làm chín ngày ừ, Ôi, này đeo đậu bông rồi nè, bữa hổm mới sổ này đeo đậu bông rồi nè, ra nét gái rồi nè. Bấm khóc quá ừ. trời luôn. Ừ. Ô. Dạ. Để để trong tủ lạnh nó thoải mát. <laughs> để lau mặt. Ngon không? Ngon ăn gì nữa không? Ngon con. Con, hả Bảo? Mấy lớn lớn chút. Nó kẹt xăm á. Ăn gì nữa không? Ngon. Nói đi. Trời ơi, hút sữa nguyên nữa. Nói đi con. Ngon không? Ngon. Ngon. Ngon. Ừ. Rồi mẹ con đâu rồi? Mẹ đâu? Chỉ chú rồi. Mẹ mẹ đâu rồi? Chừng nào mẹ, mẹ chừng hả Bảo? Sao dòm mặt ngoại bà vậy? Ừ, mắc cỡ hay gì? Ngoại mà. Chú Phước quen mà có lạ đâu, sao không nói chuyện chú Phước? Nói đi con, hôm mới hỏi nó mẹ sao mà đi lâu không thấy về à. Rồi nói mẹ đi nằm bệnh viện chứ hết bệnh nhớ nhớ mẹ không hả bảo nhớ không con nhớ nhớ ừ. rồi ba con có về thăm không có hả ba con về lúc nào ba ba bảo có về không không không có về đâu tại nha nó coi nó ấy trong điện thoại không à à nói chuyện qua điện thoại nói chuyện qua điện thoại đó à. cũng điện thăm hoài à rồi rồi rồi à, à, ổng có gửi tiền gì cho bảo chưa rồi mất tới giờ chưa vợ nó mất tới giờ chưa có gửi được năm xu nữa hết trơn á trời ơi nói giờ, giờ không có vợ mới luôn hả vừa không không có đâu không có hả không có đâu nó nói nó nói với cô vậy nè mà không biết có, có đúng như lời có nói không nó nói vợ con mất rồi giờ con chỉ có mình con thôi giờ con chắc không có lấy vợ con ở vậy con lo cho mẹ với lo cho ngân với bảo à con cái đó là ba của ờ, ba của ngân nè ba của ngân còn ừ. hỏi là ờ, ba của bảo kìa ba của bảo thì giờ nó nó cái liên lạc của của ông bảo của vợ nó giờ mất tích luôn rồi không có liên lạc à ừ. tại tại ý con hỏi là hỏi là ừ. ba của ờ, rồi, ba của ba của bảo kìa mấy người này cũng nói vậy đó con nói vậy, bây giờ chú phước đăng lên á bây giờ cũng biết cũng biết cái hoàn cảnh của mẹ nó vậy rồi ha giờ theo đúng ra là gửi cho bảo này một, một tháng được bao nhiêu tiền nó sửa tại vì bảo giờ nếu tính ra không là giờ là không còn không còn ai luôn á không còn ai luôn dạ. dạ chỉ còn có bà còn dạ. ngân thì dù gì cũng còn được ba nhiều khi mà giờ cũng chưa có cho các bạn nữa chưa, luôn à, chưa có đồng nghề à, chưa ừ. chưa có đi làm được ừ, làm ổn định nữa chưa nay đi ừ. nay nó cũng lo cho mẹ chứ ngân ừ. mà không biết sao nghe nữa. nói là ba mẹ của uh, như là xui có cũng cũng nhà cũng nghèo hả bà cũng nghèo lắm cũng rồi bệnh nữa hả bệnh nó ổng bị bệnh cũng phổi hả nó vậy vậy rồi nói đi coi ừ, ừ. biết ai không biết ai không mà lại nói chuyện hả ờ. ai vậy hả lớn lớn chút xíu đi vũ hước vũ hước là vũ ẩm cho cứng cứng chút xíu vũ mới dám ẩm giờ ừ. ồ ừ, hả nói chuyện đấy con ừ. ngân tên gì bảo nói lại chú hước nghe ơi tên gì ở nhà tên gì tên gì mỏ nhọn hả ờ. <laughs> con nói tên mỏ nhọn vậy đó <laughs> phải không ừ. phải không nói cho phước nghe phải ờ phải hả nhà bảo ít nói không bà nó cũng vậy đó con thấy uh, ừ. thấy con, con xuống nó sợ nó mắc cỡ gì thấy ít nói chuyện thì giờ lúc này nó đỡ đỡ nó vậy đó hả nói chú phước nghe rồi ừ. cười đi con cho chú phước vui hả cười đi trời ơi cười kìa <laughs> ăn uống rồi vô ăn uống rồi vô nha dạ. ừ, ăn uống rồi vô cho nó có sức khỏe bác sĩ lại khám cho bà con có kêu khám gần cho nó không à khám khám chưa khám ờ, ra bảo có bị gì không bà thì uh, hiền nó cũng chủ tịch uh, thập đỏ nó cũng dạ. nói ờ, bữa nào cũng đưa <laughs> bạn <laughs> đi đi khám đó mà chưa đưa nữa dạ còn bà thì cũng nằm ở trong vậy đó đang nằm trong vậy đó cái này để hồi hồi nó bà đem ghim giùm con nha dạ, à, có gì thì uh, dẹp uh, giùm con uh, rồi uh, ăn cho ăn uh, ít ít cái tết là tại con sợ cho ăn nhiều cái nó ngọt cái nó bị bị thường nó ngọt nhiều quá nó cũng không tốt lâu lâu bảo mày con đừng lo vậy đi nó thích cái nào nó ăn ăn đó hả ừ. đúng rồi nó thích ví dụ như bánh bao um, nhiêu món ha dạ. bắt đầu nó thích cái món nào nó ăn cái món đó trước rồi từ từ cái tới món sau à, ăn vậy hết đó, cái món đó mới ăn ừ, món sau từ từ vậy đó à. không cũng ăn nhiều món lắm nhưng mà ăn cái nào thì cái hết cái đó rồi mới ăn cái này tới thí dụ như một bịch hai cái ha nó ăn hết hai cái rồi nó mới à, ăn cái cái, cái món khác cũng một một bịch nữa đó vậy đó Bảo à, thì nếu mà cô chú anh chị xem hồi nãy ờ, câu chuyện là Bảo là hồi nãy Phước hỏi là hỏi là hỏi là ba ba ruột của Bảo vậy là nhiều khi Bảo nó không biết luôn hả Bảo Bảo nó biết không biết ờ, ba ba của nó ba không vụ mẹ nó thì giờ nó chưa biết ba, ba nó biết ba ba, ba xa ba của ngân không ha à, chứ không biết ba kia luôn bởi vậy có biết đâu khi với cha nó điện về hỏi nói chuyện với bảo trời lúc này tóc, tóc đẹp trai cái gì ta nó còn hớt ai à, vậy hớt hải đăng <laughs> nó cha nó vậy đó vì cái cha lâu quá không điện về cái khóc nó cho cha con nhớ cha quá cho nó cha điện về hoài xong nhớ. còn mẹ thì có lúc nó nhớ lúc nó không đúng rồi thì lúc mà nó, nó về đi nó nằm nó ăn là nói mẹ ngủ không à. bà ngoại đừng có nói chuyện cho mẹ ngủ rồi cái lúc này mới hôm nè nó hỏi nói bà ngoại sao mẹ đi lâu quá không tới về à? nó mẹ chưa hết ờ, bệnh sao về được nó hết bệnh mẹ mới về đó nó vậy thôi chứ biết nói sao giờ nhớ mẹ nhiều không rồi thí dụ dạ. ờ, thí dụ như ờ, hả con cô nó nói chuyện với ngân nè nói chuyện với ngân cái ờ, bắt đầu cái nói lúc nãy không ai thương anh hai thì bắt đầu nó nó kêu mẹ nó mẹ ừ. ơi bà ngoại bắt nạt con mẹ ơi tiếp con con <laughs> vậy đó nói, mẹ ơi bà ngoại bắt nạt ừ. con rồi. bà cũng nhiều chuyện lắm nói nói bà ư trời trời cười nói nhiều chuyện như vậy à nhiều chuyện quá vậy trời giờ giật giật cái mỏ à sao chú bắt gì chảnh luôn nha ừ, <laughs> chú bắt gì chảnh cho tôi luôn á ừ tôi nuôi chứ tôi giữ không nổi ừ. <laughs> nuôi chứ không có thời gian giữ <laughs> có vợ chưa chú dạ có vợ rồi con của con cũng được 15 tháng rồi ờ. thấy cũng bự rồi á dạ. Ờ, mẹ bảo chơi mất nè nó nó lấy cái điện thoại bên kia nó chừa cho cô đó ờ. nó bắt cam nói đẹp mẹ con có chút phước nè thấy cũng đi lầm đẫm lầm đẫm rồi phải không dạ. đúng rồi cũng độ cao rồi à ờ. 15 cũng, 15 ờ, tháng. con dữ rồi. À. rồi nhìn thấy con này mới biết nè dạ ừ. nó nói cô vậy đó rồi lúc mẹ chưa mất nó còn nằm ở nhà rồi thôi vậy chị nè chào chú Phước đi chào chú Phước đi, chú Phước về lần nữa rồi uh, có thích gì nữa không chú Phước mua xuống cho nói con Hả? chú Phước nhiều nói đi con nói đi nói con nói đi con nói đi ngoại thương con chứ không thương con thương ai giờ chỉ ờ, giận la nó cái nói bà mãi giờ không thương con thì thương ngân thôi nó thương hết rồi, trơn rồi. mà sao mà không thương không thương con ngồi đàng hoàng lại ngồi đàng hoàng lại vậy đau lưng á ừ nằm chứ ngồi đang bạn con ngồi đang hoàng <laughs> Cực kỳ vậy mua đồng văn, ừ, ừ. Đồng văn. Vậy chú Phước về nha Nữa chú Phước xuống thăm con nha Dạ đi Rồi nói cảm ơn chú Phước đi Cảm ơn chú Phước Ừ, à. cậu này tên gì không biết nữa Cảm chú, ơn cậu luôn Chú Liêm Chú Liêm, cảm ơn chú Liêm nhiều Nói đi con cảm ơn có, có muốn chú Phước chứ nè Bảo, Bảo ơi Nói, Bảo nè ngoài ngoại vậy Giờ <laughs> ngoài, Bảo, Bảo Kìa chú Phước kêu kìa nó ghiền ngoại đó hay gì đó <laughs> giống như tiếp xúc riết á ừ đúng rồi nó muốn ờ, muốn cho bà ngoại nói gì như thế nói vậy á ừ. nói đây nói cho nào không? bảo kìa, đây nè có kêu kìa rồi có muốn chú hước xuống thăm nữa không hả dạ. có. Rồi chú Phước xuống sao con không nói chuyện chú Phước chị chơi rồi vậy rồi nữa rồi biết làm sao Nói nhiều để chú Phước mới thăm con nữa ờ. Thăm em nữa nha Rồi con có đi học biết chữ chưa Chưa Chưa hả chưa biết chữ luôn Biết số này số mấy không Số mấy Số một Nói đi <laughs> nó nhìn vào ngoài ừ, hoài lắm lại cũng lạnh dữ lắm ờ. con cái vậy đó chắc chưa chưa chưa ừ, quen chưa quen đâu thôi rồi thôi vậy à, chắc có lẽ phước liêm, à, xin con, à, kết thúc clip tại đây nè cảm, cảm ơn cậu liêm đi ừ, rồi ừ, nữa rồi cậu, cậu liêm xuống với chú phước xuống chơi nói đi con nói cảm ơn cậu liêm nói cảm ơn cậu nhiều <laughs> nói đi quay nó nhìn nói đi con. nó hoài luôn nói đi nó nhìn chân chân ngoài nó hoài luôn nói đi con giỏi mọi cưng nhiều nói đi nói đi cảm ơn cậu liêm sao nhìn mặt ngoài hoài vậy hả <laughs> Thôi vậy thằng làm mặt chú... nhá nhá vậy. Yêu <laughs> chú hút về nha Ngân ơi. Dạ đi con. <laughs> Chứ biết dạ cũng dạ dữ lắm à. <laughs> Rồi thôi vậy chào nha. Rồi. Bye bye chú Phước nè. Bye bye đi con. Ừ, bye bye chú Liêm luôn. Bye bye cậu Liêm luôn đi. Bye bye đi con. Cậu Liêm ngoài đó, bye bye cậu luôn đi. Ngoại ngoài luôn. Ờ, nó sẽ nhận ngoại ngoài vậy.